thế vô cùng hoàn mỹ, chỉ có cô gái này không giống vậy. Cô chỉ dùng đúng một ngón để ấn, người bên cạnh cười nhạo cô, nghĩ rằng cô đi đời rồi, cô vốn không muốn tham gia cuộc thi này, nhưng ông chủ đã ép cô đến. Ban đầu, khi cô đi phỏng vấn, tất cả mọi người đều coi thường cô. Ông chủ vốn cũng không cần cô, nhưng khi cô thể hiện năng lực đánh máy của mình cho ông chủ xem, anh đã vô cùng ngạc nhiên. Từ trước đến giờ, anh chưa từng nhìn thấy người nào có thể dùng hai ngón trỏ mà đánh chữ nhanh như vậy. Lúc này, ông chủ lập tức quyết định thuê cô Rose Vampire, nhưng cha của Rose không hề đồng ý, bởi vì ông ấy đã sớm sắp xếp gả cô cho con trai của ông chủ Gara. Ở ngôi làng này, những cô gái bằng tuổi cô đều sớm đã thành ra lập thất, chỉ có cô là mỗi ngày đều tập đánh chữ. Người cha nghĩ rằng cô không chú trọng làm việc chính, nhưng Rose không cam tâm chôn vùi tài năng của mình ở nơi này, cô phải ra thế giới bên ngoài kia, tha hồ tung cánh, nên cô đã lén rời khỏi quê hương, trở thành thư ký của công ty này nhưng ngoài đánh chữ ra, cô không còn biết làm gì hết, đến lấy tài liệu cũng luôn luôn xảy ra sai sót. Còn vì đánh chữ nhanh gây ra tiếng động lớn nên bị ông chủ mắng cho một trận. Cuối cùng ông chủ cũng không thể chịu đựng nổi nữa, nhưng anh không muốn thừa nhận mình đã nhìn nhầm người. Cho nên anh đã nghĩ ra một cách vô cùng hay để Rose đến tham gia cuộc thi đánh chữ toàn quốc. Ông chủ vô cùng kỳ vọng vào Rose. Mặc dù Rose rất có thiên phú, nhưng cô không được huấn luyện chuyên nghiệp, hai ngón không thể đánh nhanh bằng 10 ngón tay. Ngay vòng đầu, Rose đã bị loại rồi, ông chủ cũng vô cùng tức giận, bởi vì anh là người ở bất cứ lĩnh vực nào cũng mạnh, anh không cho phép cấp dưới làm mình mất mặt. Vì thế anh quyết định huấn luyện Rose để cô trở thành cao thủ đánh chữ số một thiên hạ, để trở thành cao thủ đánh máy nhanh nhất thế giới, nhất định không thể chỉ dùng ngón trỏ. Đầu tiên phải học cách đánh chữ bằng 10 ngón. Mỗi ngón tay đều có vị trí đánh chữ tương ứng. Để ghi nhớ vị trí đánh chữ, mỗi móng tay của Rose đều được sơn màu tương ứng với vị trí đánh chữ. Trong vòng 2 tháng, cô phải đánh xong toàn bộ 10 quyển sách này. Nhưng đó chỉ là cơ bản, vì để gia tăng khả năng linh hoạt của ngón tay, anh chỉ còn mời giáo viên dạy piano đến dạy Rose đánh đàn piano. Như vậy, ngón tay của cô sẽ trở nên rất linh hoạt. Những chuyện đó còn chưa đủ, đánh chữ cũng cần thể lực tốt, nhất định cô phải có một thể lực khỏe mạnh. Mỗi ngày, ông chủ đều đưa cô đi rèn luyện thân thể. Như vậy, tính nhẫn nại của cô sẽ tốt hơn các tuyển thủ khác. Để Rose bổ sung dinh dưỡng, mỗi ngày ông chủ đều chuyên nghiệp, chuẩn bị cho một bữa ăn healthy. Khi mệt, anh còn massage cho cô, Hai tháng huấn luyện rất nhanh đã kết thúc, Rose từ một chú gà mở, trở thành một nhân viên đánh máy cừ khôi. Đây chính là lúc tham gia cuộc thi rồi. Rose vượt qua tất cả các thách thức, không ngừng tăng hạng, trực tiếp đi đến vòng chung kết. Trận quyết định chỉ còn lại mình cô và một bà cô. Đến cuối cùng, tốc độ của bà cô rõ ràng đã giảm sút đáng kể. Ngược lại, Rose với thể chất dẻo dai hơn đã giúp tốc độ của cô không chút giảm sút. Cuối cùng, Rose với thành tích mỗi phút đánh được 491 chữ, thành công giành chức vô địch, trở thành tuyển thủ đánh chữ mạnh nhất vùng Normandy cô sẽ đại diện vùng Norman đi tham gia cuộc thi đánh máy toàn quốc. Cuộc thi lần này đã giúp cô bỗng chốc nổi tiếng chỉ sau một đêm, trên các mặt báo đều là các tin tức liên quan đến cô. Nhưng khi người cha nhìn thấy bài báo, ông vẫn không hề vui vẻ, ông ấy không nghĩ rằng đây là chuyện đáng để tự hào. Điều này khiến Rose vô cùng buồn bã. May là cô có một ông chủ vô cùng tốt, vì Rose, ông chủ đã dốc cạn mồ hôi xương máu, anh không chỉ đơn thuần muốn giúp Rose thành công, mà còn là vì anh đã yêu người con gái chân thật đáng yêu này, và Rose cũng đã yêu người đàn ông không ngừng giúp đỡ mình này hai người cùng đạt được thành quả mà mình mong muốn. Ông chủ Duros đến Paris để tham gia cuộc thi đánh chữ toàn quốc. Người phụ nữ này dương dương tự đắc bước vào, bởi vì cô ta rất giỏi. Cô ta là quán quân đánh chữ toàn quốc trong 5 năm liên tiếp, mỗi phút cô ta có thể đánh được 512 chữ, bình quân mỗi giây đánh được 8 chữ. Tất cả phương tiện truyền thông đều tranh nhau phỏng vấn cô ta khiến cô ta vô cùng đắc ý, nhưng cô ta tuyệt đối không thể ngờ được, một cô gái đến từ nông thôn lại trở thành đối thủ mạnh nhất của cô ta. Đây là lần đầu tiên Rose tham gia cuộc thi toàn quốc, cô rất lo lắng, Hai vòng trước, Rose đều dậm chân tại chỗ, chưa có sự tiến bộ, còn người phụ nữ này lần nào cũng đứng thứ nhất. Ông chủ đứng một bên quan sát, vô cùng sốt sắng, mặc dù lo lắng, nhưng thực lực vô cùng mạnh của Rose vẫn đưa cô đến trận chung kết. Và đối thủ ở trận chung kết của cô chính là người phụ nữ này. Rose mỉm cười với cô ta, bày tỏ thiện ý. Nhưng không ngờ thứ cô nhận lại chính là ngón tay thối của đối thủ. Điều này đã trực tiếp khiến Rose nổi giận. Trận chung kết, hai người mặt đối mặt, tập trung vào cuộc thi đánh chữ. Phút chốc cuộc thi đã trở thành cuộc chiến so kè giữa hai người phụ nữ. Cuộc thi kết thúc, hai người lại có điểm số bằng nhau. Ban tổ chức công bố sẽ có thêm một trận quyết định, nhưng Rose đã rất mệt mỏi, cô đã có chút mất đi ý chí chiến đấu. Lúc này, ông chủ lại nói với cô một chuyện khiến cô vô cùng chấn động. Thành tích khi huấn luyện của Rose sớm đã đánh bại kỷ lục mà người phụ nữ đó đã tạo ra. Cô luôn cho rằng mình thua kém đối thủ, nhưng trên thực tế, người bạn trai này luôn giấu cô, chính là vì muốn khoảnh khắc này có thể kích động khiến Rose phát huy toàn bộ tiềm năng của mình. Rose cô cùng tức giận, ý chí chiến đấu của cô đã bừng cháy trở lại, cô phải đánh bại người phụ nữ đang khô môi múa mép kia. Trước ánh nhìn của toàn bộ khán giả, Rose đã chiến thắng, cô trở thành quán quân đánh chữ toàn quốc mới, và người giúp cô có được thành tích này chính là bạn trai. Nhưng lúc này, bạn trai cô lại thầm lặng rời đi, từ trước đến nay, anh luôn cho rằng Rose không thể rời xa mình, chính anh là người đã giúp cô đi đến chặng đường này. Nhưng hiện giờ, Rose đã là quán quân toàn quốc, anh không thể giúp đỡ được gì cho Rose được nữa. Một người hiếu thắng như anh chắc chắn sẽ không cho phép tình huống này xảy ra, cho nên anh quyết định rời đi, Rose đuổi theo, nhưng lại bị anh tàn nhẫn khước từ. Rõ ràng là hai người đang yêu nhau, tại sao nhất quyết phải phân cao thấp chứ? Nhưng người bạn trai vẫn quyết định rời đi. Hôm đó, Rose nhận được một gói hàng, là một chiếc máy đánh chữ cũ do cha cô gửi đến. Ông nhìn thấy màn thể hiện tuyệt vời của Rose trên TV. Từ tận đáy lòng, ông đã công nhận tất cả những điều mà Rose đã làm. Có sự cổ vũ của cha, Rose rất nhanh lại lao vào tập luyện, bởi vì phía sau vẫn còn cuộc thi thế giới đang chờ cô. Đây là cuộc thi quy tụ toàn bộ những nhân viên đánh máy đỉnh cao trên thế giới, trong đó đối thủ khó nhằn nhất chính là một bà cô. Bà ta là quán quân 5 năm liên tiếp, hơn nữa còn bảo vệ được kỷ lục của mình trên thế giới. Các tuyển thủ khác đều không phải đối thủ của bà ta. Chỉ có Rose tiến thẳng đến chung kết. Hơn nữa vòng đầu tiên còn đánh bại bà ta, nhưng bà cô này mưu mô xảo quyệt. Trước khi vòng 2 bắt đầu, bà ta dùng lời lẽ công kích, cười nhạo Rose. Rose lập tức lơ đễnh, giúp bà ta thuận lợi thắng vòng thứ hai. Tâm trạng của Rose bị ảnh hưởng rất lớn. Nếu cứ như vậy, cô nhất định sẽ thua. Lúc này, bạn trai cô đột nhiên xuất hiện, anh đến để xin lỗi cô. Hóa ra sau khi trở về, anh luôn bắt tay lên chán suy nghĩ, anh đã hiểu được, ngày trước là do anh đã quá kiêu ngạo, luôn nghĩ Rose không thể rời xa mình, nhưng giờ anh phát hiện là anh không thể rời xa cô. Anh bày tỏ tình cảm với Rose và cô cũng luôn nhớ về anh, có sự cổ vũ của bạn trai, Rose lập tức phát huy hết thực lực của bản thân. Cô lấy ra chiếc máy đánh chữ cũ mà cha tặng cho cô. Đây chính là chiếc máy mà cô quen thuộc nhất. Có được sự động viên quan trọng nhất đến từ cha và bạn trai, đôi tay của Rose như được tiếp thêm sức lực. Nếu không phải chiếc máy đánh chữ có hạn thì cô đã có thể đánh nhanh hơn nữa. Bà cô kia căn bản không phải đối thủ của cô. Rose thành công chiếc thắng cuộc thi thế giới này. Cô trở thành quán quân đánh chữ mới của thế giới. Tất cả mọi người đều hoan hô chúc mừng cô. Lúc này, không chỉ người cha cảm thấy tự hào về cô, mà cả đất nước đều tự hào về cô. Rose đã dùng hành động nói với chúng ta, cho dù là từ vùng nông thôn nghèo đến thì cô vẫn có thể vô cùng xuất sắc.